mười điều lành này là cốt lõi của Phật, của Đạo Phật. Nếu suy rộng là tất cả các điều lành khác. Cho nên mười điều lành này là mẹ đẻ của tất cả những điều lành khác. Tuy nhiên, giữa cuộc đời bấp bênh tương đối này ranh giới giữa thiện vã có thể phân định rõ ràng ít có nghiệp nào thuần thiện mà không xen lẫn chút ác và ngược lại đôi khi trong ác vẫn có thể gây một ảnh hưởng thiện về sao ví dụ ví dụ người chiến sĩ phải tiêu diệt giặc ngoại xâm ác để bảo vệ hòa bình cho quê hương đất nước thiện người mẹ nuông chiều con thiện nhưng sẽ đưa nó hư hỏng về sang ác một cuộc cách mạng đem lại nó ấm tự do cho xã hội quê hương thiện nhưng lại gây máu đổ thể tan cho kẻ ác để sửa sang lại đoạn đường bị hư thiện đội thi công phải phá đoạn đường cũ gây trở ngại lưu thông trong thời gian thực hiện án một ông vua lên ngôi ra lệnh đàn áp Phật giáo ác khiến cho những kẻ nứt áo cà sa hưởng thụ của đàn a thí chủ phải bỏ chùa nhanh chóng thiện một người nông dân cài ruộng dùng thuốc rầy giết hại côn trùng sâu bọ ác nhưng khi hạt lúa nặng chịu bông để mọi người được no cơm lạnh áo thiệt người phật tử quý kính chư tăng đem những vật dụng đẹp đẽ sang trọng đến cúng dường thiền nhưng vô tình đã phá hại sự thanh bậc cao cả trong phật pháp á một thầy giáo phạt và đánh học trò ác nhờ thế học trò siêng năng học tập sau này trở nên người hữu dụng cho xã hội và ích lợi cho bản thân cậu bản thân nó thiện vân vân vô số những trường hợp mà thiện và ác gắn chặt vào nhau không thể tách liệt do đó chúng ta phải sáng suốt nhận định cả hai khía cạnh thiện và ác trong một hành động thật kỹ lưỡng rồi hãy bắt tay thực hiện đừng cản cờ không chịu tư duy cho là thiện mà không để không ngờ để ý cái ác lớn lao nằm sẵn ở phía sau thì đó là một tai họa rất lớn cho người hành thiện thiếu trí tuệ hay nói khác thiếu suy tư câu chuyện con rắn độc nhắc nhở khuyên người hành thiện phải có trí tuệ thiếu nó hành thiện tức là hành ác Một ngày nọ Có một vị đạo sĩ băng qua cánh đồng Lũ trẻ chăn bò thấy vậy liền ngăn. Thầy chớ đi qua cánh đồng này Có con rắn độc thường cắn giết trâu bò Vị đạo sĩ mặc lời ngăn cản của lũ trẻ vẫn tiếp tục đi và quả nhiên ông ta gặp con rắn độc hiện ra dương thẳng đầu há mỏ muốn cắn nhưng con rắn không thể chịu nổi cái nhìn đầy từ bi nghiêm nghị và xót thương bao dung của đạo sĩ nó liền nằm bẹp xuống vị đạo sĩ liền vỗ về này rắn con đường giải thoát không phải con đường cắm hại gây chết chóc làm đau khổ cho người cho vật vì sự sống của con mà con cắn hại làm mất sự sống của người khác và khác thì sự sống của con sẽ ngắn ngủi và họ lấy nhiều đau khổ chính đem sự sống về con là đem sự chết đến với con đem sự sống cho muôn loài là đem sự sống cho chính con vì con đường tương xanh với những gì con cắn hại con cắn hại con làm sao giải thoát này ra đừng bao giờ căng thẳng nói xong vị đạo sĩ ra đi từ đó con rắn trở nên từ bi chẳng còn cắn hại ai dỗ trẻ một đồng lúc đầu còn đứng xa nhìn nó sao ăn quen tiến lại gần trước còn ném đá giò hơi sao nắm đuôi rắn mà vút lên trời cho đến một hôm rắn gần chết rắn bất tỉnh hàng giờ mới lai tỉnh bò về hang từ đó chị dám đi ăn lúc ban khuya ngày một vỏ vàng tiều vị rồi một hôm vị đạo sĩ trở về cánh đồng thăm rắn gọi mãi mới thấy rắn mệt nhọc lết ra gọi an hỏi rắn hãy nói cho thầy nghe công quả tu luyện của con lại thầy nhờ thầy khai thị cho con nay con đã đến gần việc thiện chẳng còn thắng hại một ai sao hình thể con tiều tụy như thế này bạch thầy nhờ thầy khai thị con đã yên lặng chịu đựng sự tinh nghịch của lũ mục đập mà không hề căng thẳng này rắn thực không còn gì dại dột cho bằng rắn yên lặng cho kẻ khác hành thân xác con này rắn con không nên cắn hại ai hung dữ với ai nhưng phải biết dọa rống lên làm cho kẻ nào muốn giết hại con phải khiếp sợ phải tự vệ trước sự dữ nhưng không lấy sự dữ trả lời sự dữ không lấy quán thuộc trả lại quán thuộc khi một hành động có chung cả thiện và ác thì kết quả sẽ xuất hiện cả khổ và vui thế nên chúng ta phải phân tích ý nghĩ thiện ác thật thấu đáo sao cho cái thiện phải nhiều hơn gấp bội cái ác trong một hành động và như vậy niềm vui sẽ đông đầy và nỗi khổ sẽ lưng vơi ở hiện tại và mãi sau nhân thiện đem đến quả vui và nhân ác đem đến quả khổ quả vui quả vui khổ này được hiểu trên hai ý nghĩa xa và gần như sau nếu suốt đời chúng ta tạo được nhiều điều thiện thì ngay cuộc sống hiện tại được an vui hạnh phúc không sợ hãi cũng như không hối hận dù một việc là nào không che đậy giấu giếm một hành động sai trái nào đó là người biết tu sửa mình sống hồn nhiên bộc trực thanh thoảng đối với luật pháp xã hội không lo ngại tránh né tiếng tốt đồn xa vang dạy đối diện đối diện với cuộc đời tăng tỏa sáng những niềm vui trong sạch vĩ lai về sau ngay trong đời này hay những đời kế tiếp chúng ta luôn luôn ở vào hoàn cảnh sung sướng thuận tiện giàu sang uy quyền mong cầu điều chi cũng được như ý được nhiều người kính phục thương yêu và vân phục ngược lại nếu chúng ta đã tạo quá nhiều điều ác thì cuộc sống hiện tại là sự che phủ của bất an tâm hồn hối hận sợ hãi và tránh nén hổ thẹn và tủi thân lúc nào trong đầu óc cũng chất đầy sự lo sợ sợ sệt còn về vị lai chúng ta luôn luôn sống trong sự hiện diện những hoàn cảnh đau buồn ngang trái bệnh hoạn tai họa nghèo nàn hèn kém kết quả người kết quả gần thì dễ hiểu vì nó là sự suy luận cụ thể của khoa học tâm lý khoa học xã hội nhưng kết quả xa thì khó thấy vì nó thuộc phạm vi nghiệp báo luân hồi chỉ có những bậc thánh chứng ngộ mới thấu suốt đường đi phức tạp của nhân quả nghiệp báo với những chi tiết lắt léo nhất trong vòng lưu chuyển sanh tử vô tận của chúng sanh